dòng thiêng uốn khúc đây trên nhánh sông cửu long giạt rào sông nước sương nuôi đàn con mộ sông rồng bay lên với mây xanh thương vùng đất lành vùng cửu long đất đai linh thiêng nuôi đời giống dân dòng thiêng kia trên nhánh sông cửu long uốn lượn như chín con rồng bồi đắp mênh mông phù sa mênh mông sức người từ ngày mai vươn tới tương lai chịu bàn tay xây đắp quê hương này dòng thiêng buôn khúc để chuyên nhanh sông cửu long nhìn ra phía trước nắm tay cùng sông chuyến nhánh sông cửu long dạt dào sông nước sương nuôi đàn con một dòng rồng bay lên với mây xanh thương vùng đất lành vùng đều long đất đai linh thiêng nuôi đời giống dân dòng tiên kia chuyến nhánh sông cửu long uốn lượn như chín con rồng bồi đắp mênh mông phù sa mênh mông sức người từ ngày mai vươn tới tương lai chịu bàn tay xây đắp quê bông Việt Nam dòng thiêng uốn khúc đây chính anh sao